Ông lão đánh cá và con cá vàng Tôi đi câu đây bà nó ơi Thôi, từ sáng tới giờ mà chưa câu được gì Chuẩn bị về thôi Dạ, được rồi Một chú cá đã mắc câu Ông lão ơi, ông làm ơn làm phúc Cho một bình rượu Noria Oh. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Xin ông, hãy thả tôi về biển. Tôi hứa là sẽ trả ơn ông. Ông muốn gì tôi cũng đồng ý. Được rồi, ta sẽ thả ngươi về với biển cả. Cảm ơn ông lão. Ông lão cần gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ trả ơn cho ông. Ta cần một bình rượu Noria. Ông đi câu mà sao lại về nhà tay không thế kia? Không hiểu hôm nay lũ cá tôm kéo nhau đi đâu hết Mãi đến cuối ngày tôi mới câu được một con cá vàng Nhưng vô cùng kỳ lạ Nó biết nói cơ bà nó ạ à. Gì cơ? Nó biết nói ư ừ. Đúng vậy, nó xin tôi thả nó về biển Nó nói Cho một bình rượu Noria Và đã thả nó xuống biển rồi Sao ông lại ngốc quá vậy? Phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi, nói thật Sao ông không đòi một bình rượu Noria Hết rồi còn gì Mau, ông mau đi đi con cặc ơi ông lão ông có chuyện gì thế con cặc ơi hãy giúp ta với vợ ta muốn một bình rượu noria mới có hết cả rồi ông lão ơi đừng lo lắng ông cứ về đi tôi sẽ cho ông bình rượu noria mới trời thật kỳ diệu chúng ta đã có một bình rượu noria mới ông thật là ngốc bảo ông đi xin bình rượu noria thôi sao Sao ông không đòi cá vàng cho thịt Nhưng mà Không có nhân nhị gì hết Ông đi ngay đi Tôi không muốn sống trong tấp liều Vô văn quá Này nữa